Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Đây chính là giao diện trang chủ của GetResponse thì để có thể à, tạo được à, landing page tức là trang đích ấy, bạn có thể nhấn vào nút à, tạo trang đích ở mục hành động nhanh này này hoặc là nhấn vào mục công cụ cho mình nha. Kế tiếp chọn trang đích này, tức là landing page đấy. Ok lúc này sẽ là một giao diện như này Bước theo bạn nhấn vào nút ta tạo trang đích này Rồi thì ở đây sẽ có rất nhiều các mẫu để bạn có thể lựa chọn nha Nào là mẫu tổng quan này Hay là mẫu ờ, đăng ký và tạo tài khoản này Cũng như là mẫu ờ, khuyến mãi Rồi ờ, tải về này Hay giảm giá này Kế tiếp là giới thiệu này Cũng như là hội thảo trên web này Video này Trang cảm ơn này Và cùng là mẫu về các ngành nghỉ nha Ok ở đây thì các bạn sẽ tiến hành à, chọn mẫu phù hợp với mục đích nhu cầu của bạn nha Dụ đây mình à, chọn mẫu à, tải về chẳng hạn này Mình sẽ nhấn chọn vào Thì ở trong mục mẫu tải về này cũng có rất nhiều các mẫu khác nhau để bạn có thể lựa chọn này Đó ví dụ đây mình sẽ chọn mẫu này đi chẳng hạn Thì để chọn mẫu bất kỳ bạn sẽ nhấn chọn vào nút chọn mẫu này cho mình nha Kế tiếp thì bạn sẽ nhập tên trang đích này dụ đây mình nhập uh, tên Charlix là nhận là ờ, uh, ebook sell youtube top uh, ờ, 1 hoàng uh, giang share này bước theo bạn nhấn vào nút uh, sử dụng mẫu này ok thì lúc này sẽ là một giao diện như này kế tiếp thì chúng ta sẽ tiến hành là chỉ số ảnh cũng như là chữ ở đây nha rồi uh, form này dù đây mình có một uh, trang đích, một trang landing page như thế này nhá. Bây giờ thì mình sẽ đến nhà chỉnh sửa trang này này, giống như trang bên này ha. Ok. Đầu tiên nhất là logo này, thì bạn sẽ đến nhà click chuột hai lần vào để chỉnh sửa nhá. Kế tiếp bạn nhấn vào đây để uh, thay đổi ảnh này. Bước theo để thêm ảnh thì bạn sẽ nhấn vào thêm tệp tin này. Kế tiếp bấm vào chọn một tập tin từ máy tính của bạn ha. Ok, đây thì mình sẽ tiến hành tải logo này lên này. Bạn bấm vào sau đó nhấn vào open để mở này bước tiếp theo bạn nhấn vào thêm ha rồi như vậy mình đã tải thêm ảnh thành công để sử dụng ảnh này thì bạn sẽ nhấn vào nút dùng này rồi như vậy mình đã thay thế ảnh xong bước theo thì mình sẽ chỉnh sửa kích cỡ của ảnh nha mình sẽ phóng to ra này đó ok sau đó căn lề này đó cho ra giữa nha như vậy mình đã chỉnh sửa logo thành công tiếp theo mình sẽ chỉnh sửa đoạn văn bản là tiêu đề đây này mình sẽ nhấp chuột vào này sau đó xóa đi này sang bên này bôi đen này sau đó sao chép này quay trở lại đây và dán vào đây nha rồi ngoài ra bạn có thể thay đổi màu chữ ở đây này mình chỉnh thành màu màu trắng này nhấn ok ha kế tiếp bạn có thể là chỉnh sửa phông chữ này như ở đây thì mình sẽ chọn phông chữ ờ, roboto nha nếu mà không có phông chữ đó ấy, thì bạn sẽ nhấn vào add new phông này kế tiếp ở mục ờ, web phông này bạn sẽ tiến hành chọn phông mà bạn muốn thêm nha mình muốn thêm phông chữ roboto pqr này đây roboto đây sau đó bạn nhấn vào add phông ha rồi như vậy mình đã thay đổi phông chữ thành công Tiếp theo bạn có thể bôi đậm này Đó Hoặc là mình có thể cho mỗi phần chữ này là màu vàng thôi Đó Nhấn ok này Kéo to ra này Căn lề này Cho nhỏ xuống một chút nha Ok như vậy mình đã chỉnh sửa tiêu đề thành công rồi nhá Tiếp theo này là phần chữ nhỏ dưới này Mình sẽ bôi đen này Sao chép này Để thêm văn bản ấy, thì bạn quan sát góc bên phải này Bạn nhấn biểu tượng này cho mình nhá Kéo và thả văn bản này Bạn kéo sang này Sau đó dán đoạn văn bản kia vào đây nhá Đó Căn giữa này Chọn phông chữ này Roboto nhá Ok Thay đổi màu chữ này màu trắng luôn nhấn ok này kéo ra này cho cỡ chữ to lên này. 21 22 đây căn lề giữa nha ok bước theo thì chúng ta sẽ hành ờ, thêm hình ảnh này nhá cũng như là cấu trúc lại form này ok bây giờ mình sẽ thay thế ảnh nhá nhấn chuột hai lần vào này sau đó nhấn biểu tượng này này bước theo mình sẽ hành thêm ảnh lên này rồi mình sẽ thêm ảnh này nhá nhấn open để mở này kế tiếp nhấn vào thêm này sau đó nhấn dùng nha ok mình đã thêm ảnh thành công bước theo mình sẽ đánh ảnh à, phóng to ảnh này lên nha đây bạn sẽ kéo cái này lên này đó ngoài ra bạn à, có thể phóng to thêm cả này ok kế tiếp mình sẽ di chuyển ra đây nha nó nhỏ lại cũng được này đây phòng to ảnh ra nha các bạn lưu ý nhá là nhớ ảnh phải nằm trong khung hiển thị này nhá. nếu mà nằm ngoài thì phần này chúng ta sẽ không được hiển thị đâu ha đó ok tiếp theo mình sẽ xóa những đoạn à, text đoạn văn bản này đi này bạn nhấn biểu tượng à, thùng rác này để xóa nhá sau đó thì mình sẽ chuyển form này lên trên này nhá đó xóa đoạn text này luôn đi mình ờ, có thể kéo dài cái đoạn này ra này ok tiếp theo là mình sẽ chỉnh sửa lại cái form này nhá bên này sẽ có tên của bạn này email của bạn cũng như là số điện thoại này rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thêm số điện thoại nhá bạn sẽ nhấn vào đây này sau đó nhấn vào các trường của biểu mẫu web này bạn sẽ hành tìm đến mục phone tức là số điện thoại nha đây mục phone này bạn tích chọn vào kế tiếp ở cột uh, bắt buộc ấy bạn muốn khách hàng của bạn là uh, bắt buộc phải đến số điện thoại ấy, bạn sẽ bật lên này sau đó nhấn ok để thêm nha rồi như vậy mình đã thêm uh, số điện thoại thành công tiếp theo bạn có thể đổi tên ở trong đây nha như bên này sẽ là email của bạn này ở đây thì sẽ là số điện thoại của bạn này rồi trên sẽ là tên của bạn nha cũng là bắt buộc này đó mình sẽ bật uh, à, tên của bạn bắt buộc lên này tiếp theo thì mình sẽ hành uh, à, thay đổi màu chữ ở đây nha bạn sẽ click chuột hai lần vào chữ đó này kế tiếp uh, đổi màu chữ này rồi đây mình đổi thành màu trắng này ngoài ra bạn có thể đổi phông chữ nha mình sẽ chọn là roboto này rồi kế tiếp này thì mình sẽ thay đổi uh, tên của nút bấm này ha Yes gửi ebook ngay cho tôi này mình sẽ click uh, chuột hai lần vào tên nút này yes gửi ebook ngay cho tôi này. ok chỉnh cỡ chữ nha 18 này phông chữ là roboto này ngoài ra có thể bôi đậm nha cho lên 19 này tiếp theo thì mình sẽ chỉnh sửa thêm một vài chi tiết nữa nha kéo to này, này. ok cho cỡ chữ đây to lên chút nha 23 chẳng hạn đó khi à, xong các bước rồi các bạn nhớ lưu vào nhá ở góc bên phải trên cùng này rồi bây giờ thì mình có thể xem trước ở trên à, desktop tức là máy tính hoặc là thiết bị di động điện thoại của mình nhá mình nhấn vào xem trước này ok trên desktop khá đẹp rồi đúng không tiếp theo à, xem trên điện thoại này bạn nhấn biểu tượng này này ok trên điện thoại hơi bị lỗi đúng không bây giờ mình sẽ quay trở lại chỉnh sửa nha đó bạn nhấn vào biểu tượng ờ, điện thoại này này sau đó sẽ ra một thông báo như này tạo phiên bản di động bạn nhấn vào mục ờ, ok hãy chuyển đến bản di động cho mình nhé rồi thì bản di động ờ, chữ này hơi nhỏ một chút đúng không mình sẽ cho cỡ chữ to lên chút nha 25 đi 26 này kế tiếp nhấn vào lưu nha rồi bây giờ mình quay trở lại bản uh, à, máy tính này Ok mình loát lại này Rồi bây giờ mình sẽ xem trước ở trên cả máy tính cũng như di động lại nha Loát lại cho chắc này Ok bản máy tính là đẹp rồi nha Tiếp theo bản di động này Rồi bản di động cũng ok rồi ha đó kế tiếp chỉ thêm này là ngoài ra ở đây bạn có thể lưu dưới dạng làm mẫu nha tức là chúng ta sẽ lưu lại à, mẫu landing page này cho những lần sau mà chúng ta muốn tạo landing page chúng ta sẽ không cần phải thiết kế nhiều nữa nha chúng ta chỉ cần chỉnh sửa ảnh này hoặc là chỉnh sửa chữ rồi à, form đây thôi nha ngoài ra bạn quan sát góc bên phải này là ở đây chúng ta có thể thêm à, rất nhiều các đối tượng khác nữa nha như đầu tiên thứ nhất này là phần này thứ hai là product box này tức là hộp sản phẩm đấy kế tiếp là văn bản này rồi hình ảnh này hay là nút bấm này rồi biểu mẫu này giống như thế này này kế tiếp là xếp tức là hình nhá hay là đặt lịch hội thảo trên website này rồi thời gian đếm ngược này video trên YouTube này thêm các nút là like này cũng như là tweet này pin it này hay là share nha rồi có thể sử dụng nút mua ngay này hay là cuối cùng là thêm uh, ờ, bạn tùy chỉnh HTML ha Ok thì đây là trang landing page uh, tặng quà Tiếp theo thì chúng ta sẽ là nhà thiết kế trang à, thank you page, tức là trang cảm ơn nha. Bạn nhấn mục à, trang cảm ơn này. Ok, tiếp theo thì mình sẽ tiến hành à, thay đổi hình ảnh đây này. Nhấn nút chuột hai lần vào này, sau đó nhấn biểu tượng này. Rồi thì mình sẽ nhấn vào nút dùng này để tiến hành là sử dụng hình ảnh này nhá. Ok, mình sẽ phóng to lên chút này. Rồi thay đổi chữ đây nha Chúc uh, mừng bạn này. đã nhập ebook à, sale youtube thành công của hoàng sang xe ebook sẽ được uh, gửi đến bạn qua email trong uh, một vài phút nữa phút nữa nhớ kiểm tra email nhé cảm ơn bạn ok đây là phông chữ thành roboto nhá đậm này xóa phần này đi rồi thay đổi logo này phông to này căn giữa ha ok kế tiếp nhấn vào lưu này rồi như vậy mình đã thiết kế xong trang cảm ơn Mình có thể xem trước này Ok đúng không? Đây là bản à, máy tính, tiếp theo là bản di động này Đó Bản di động hơi bị lỗi đúng không? Lại quay trở lại này Nhấn vào biểu tượng di động này để chỉnh sửa này Ok, hãy chuyển đến bản di động Rồi mình sẽ kéo này lên nhá đó kế tiếp nhấn lưu này rồi loát lại này xem trước nha ok trang cảm ơn này bản di động này của trang cảm ơn này đó đẹp rồi nha rồi bước theo thì mình sẽ đánh ờ, tối ưu SEO hai trang này nhá. Bạn nhấn biểu tượng hình ờ, bánh răng cười này. Kế tiếp thì chúng ta sẽ nhập tiêu đề này. Như đây tiêu đề của mình là nhận ebook sale YouTube ờ, top 1 này, hoàng xe này. Sau đó bạn nhập thêm mô tả nhá. Là đăng ký nhận ebook sale video trên YouTube lên top 1 miễn phí từ xe này rồi ngoài ra bạn có thể ờ, tải lên ờ, favicon Bitcoin nha đó hình biểu tượng nhỏ đấy ok mình sẽ đánh ờ, thêm tập tin này đó hình giống như thế này này nhấn thêm nha nhấn vào dùng này rồi ngoài ra bạn có thể tải lên khi chúng ta chia sẻ đường link này thì hình ảnh đấy chính là hình ảnh đại diện hình ảnh thăm lêu mà sẽ hiện lên ha bạn nhấn vào tải lên này giúp mình chọn hình này luôn nha mình sẽ nhấn vào dùng này ok kế tiếp bạn nhấn vào ok này ok uh, sau khi tối ưu chuẩn SEO xong rồi kế tiếp bạn sẽ nhấn vào nút uh, bước tiếp theo ở góc bên phải trên cùng nha. rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra lại này ở đây thì bạn có thể uh, sử dụng một trong những miền phụ của GetResponse này như ở đây thì mình có thể đổi tên lại nha là Hoàng à, Giang ebook SEO YouTube này đó ok rồi cả đặt đăng ký này bạn có thể chọn danh bạ này thì đây mình sẽ chọn danh bạ là quan tâm ebook SEO YouTube nha rồi à, ngày chu kỳ gửi này đó kế tiếp là trang cảm ơn này thì ở đây sẽ có ba lựa chọn là trang cảm ơn mặc định hoặc trang cảm ơn tùy chỉnh cũng như là ở lại trang hiện tại nha thì nếu mà bạn chọn là trang cảm ơn mặc định ý, thì à, sẽ hiện ra trang cảm ơn này này đó trang mà bạn đã thiết kế này đây trang này còn à, trang cảm ơn thì chỉnh là sao là bạn sẽ tiến hành điền một đường link URL bất kỳ ha đó ở đây thì mình sẽ chọn là trang cảm ơn mặc định nha ngoài ra bạn có thể à, phân tích và tái tiếp thị lại này đó chọn nền này sẽ có rất nhiều lựa chọn nha từ à, Google Analytics này rồi Google Tag Manager này hay là Facebook Pixel ha ở đây thì mình chủ yếu chia sẻ cho những bạn mới bắt đầu nên mình sẽ không chọn mục này ha. Ngoài ra bạn có thể theo dõi chuyển đổi Google Ads này hay là tra Windows nhá. Ok, sau khi kiểm tra cũng như là tối ưu tất cả các mục rồi, bạn nhấn vào xuất bảng cho mình này. Rồi, lúc này sẽ thông báo là chúng ta đã xuất bản thành công. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn nha. Mình nhấn vào đường link uh, landing page của mình này. Đó. Kế tiếp bây giờ mình sẽ test form luôn này, nhập tên của mình này hoàng giang xe chẳng này. email là hoàng giang xe a gmail com số điện thoại này ở đây thì mình sẽ chọn cộng 84 nha đây 9611 rồi sau đó mình sẽ nhấn vào yết gửi ebook ngay cho tôi này ok email này đã được đăng ký mình sẽ đổi sang email khác nha hoàng giang share com đó bạn quan sát thấy chưa là khi chúng ta hoặc khách hàng điền thông tin đăng ký xong rồi lập tức ờ, sẽ được chuyển đến ờ, trang cảm ơn rồi nha. ok tiếp theo chúng ta quay trở lại à, mục trang đích này thì ở đây sẽ lên tất cả những trang đích mà mình đã tạo đã thiết kế ha ở đây bạn có thể uh, sửa trang này hoặc là sửa cài đặt này và chia sẻ thêm với bạn đấy là chúng ta đang sử dụng uh, à, bản dùng thử ấy nên là bản hiện tại ấy, là sẽ giới hạn 1.000 khách truy cập thôi nha nếu mà bạn à, muốn sử dụng à, để có nhiều khách truy cập hơn ấy và cũng như là sử dụng nhiều tính năng cao cấp hơn nữa thì bạn nhấn vào nâng cấp ngay này đó thì chúng ta sẽ tiến hành à, nâng cấp lên các gói cao cấp hơn của Get nha như đây gói thấp nhất là gói email marketing này rồi gói phổ biến nhất đây là gói marketing automation này rồi kế tiếp là gói e-commerce marketing này. và cùng là gói mac nha ở đây sẽ lên chi phí này sẽ có bốn gói để bạn lựa chọn với ba mức thời gian khác nhau này là bạn thanh toán một tháng này hoặc thanh toán một năm cũng như thanh toán 2 năm này nếu chúng ta thanh toán càng lâu thì sẽ tiết kiệm càng nhiều ha Ok bên dưới sẽ là so sánh các gói này các tính năng cũng như là chức năng của từng gói đấy rồi nếu bạn muốn nâng cấp gói nào thì bạn sẽ nhấn chọn vào chọn gói đăng ký nhá. Kế tiếp ở đây bạn có thể thanh toán bằng à, thẻ tín dụng này hoặc là PayPal này nếu mà thanh toán thẻ tín dụng này bạn sẽ điền à, số thẻ này cũng như là ngày hết hạn rồi à, ba số cuối à, CVV ở mặt sau của thẻ cũng như là tên chủ thẻ này cuối cùng nhấn vào nâng cấp tài khoản để tiến hành nâng cấp lên nha Thì như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta tạo và thiết kế landing page tức là trang đích ở trên GetResponse. Thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay vấn đề nào ấy trong trình à, tạo và thiết kế lên page thì nhớ để lại comment bình luận xuống phía bên dưới video Hoa Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhá. Và trong video tiếp theo ấy thì Hoa Xe sẽ chia sẻ cũng nhờ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta tạo quy trình automation tự động hóa ở trên à, GetResponse nha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe.